Xin chào, chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu và Ngọc Ánh. Hôm nay à, hai tụi mình sẽ review đánh giá để cho quý chị biết được dự án Saget Nhà Bè có phải là một cái tâm điểm đầu tư tại khu Nam hay không ha? Đúng rồi. Thì à, mình sẽ có những cái à, lý do vì sao lên mua cái dự án Saget. Có đến 5 yếu tố năm lý do để quý anh chị lựa chọn đây là một cái nơi an cư lạc nghiệp và đầu tư sinh lời. Đúng rồi thì uh, thứ nhất mình còn à, nói về lý do đầu tiên mà quan trọng nhất đó là tiềm lực chủ đầu tư rất là mạnh thì JCS là một cái chủ đầu tư của Hàn Quốc và đã làm rất nhiều à, dự án ở thành phố Hồ Chí Minh à, ví dụ như là dự án à, khu vực quận 2 thì mình có dự án Zai à, những căn hộ cao cấp à, như Smart Home như Sea Riverside Palace của Thảo Điền à, khu phức hợp Zai Gate Nam Sài Gòn GS Metro City Long Bình quận 9 và Si Thủ Thiêm là khu đô thị chức năng số 3 của Thủ Thiêm. GSNC là tự hào là một cái công ty có chỉ số bền vững cao nhất tại Thái Bình Dương trong nhiều năm qua. Cảm ơn Ngọc Ánh đã chia sẻ về cái thông tin à, về chủ đầu tư và cái lý do tiếp theo đó là một cái vị trí độc tôn mà hiếm có dự án mà kết hợp được. Thứ nhất là nhất là Cần Thị, nhì Cần Giang và Tam Cần Lộ. Thì cái dự án này đáp ứng được ba yếu tố đó thì Ngọc Ánh có thể chi tiết sơ qua về cái vị trí của dự án này cho quý anh chị nắm rõ được hay không? Thì hiện tại à, dự án GS à, là nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ thì à, đây là một cái trục lộ lớn à, trục lộ mà gọi là trục lộ xuyên tâm Sài Gòn thì hiện tại thành phố Hồ Chí Minh mình có trục lộ à, Nguyễn Hữu Thọ là xuyên tâm à, à, Bắc Nam còn à, trục lộ mà Đông Tây thì sẽ xuyên tâm qua à, dự án à, khu vực Thủ Thiêm đúng thì rồi qua khu vực nhất thì đó phía đằng sau ở phía của GS là cũng kết nối với sông rất là lớn à, thì mình à, gần đây nữa là gần khu vực à, trung tâm của khu, à, của quận 7 ví dụ như là có khu vực Phú Mỹ Hưng nè hoặc là mình đi qua quận nhất cũng chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút thôi thông qua cái trục lộ à, Nguyễn Đức Thọ một vị trí cực kỳ đắc địa phong à, Ngọc Ánh và từ cái vị trí này thì mình di chuyển dễ dàng về quận 7 nè về Bình Chánh à, di chuyển về Long An và từ cái vị trí này thì mình có thể là đi xuống đường cao tốc Bến Lức Long Thành tầm khoảng 4 cây số một vị trí à, khá đồng bộ dễ kết nối thuận tiện đi lại gọi là tuyệt vời một bước chân ngàn tiền ích vô đúng rồi thì sắp tới mình sẽ có một cái cầu thủ thiêm 4 là à, bắt qua đường à, huỳnh tấn phát đi qua khu vực thủ thiêm thì là một trong những cái khu đô thị mà lớn ờ, của ừ, của ờ, thành phố Hồ Chí Minh là cái khu mà gọi là người ta gọi là một cái ờ, khu về kinh tế đó khu kinh tế mới của thành phố Hồ Chí Minh giống như là một cái đông Thượng Hải bến đông của Thượng Hải đó dạ kết nối giữa hai một hai gọi là khu kinh tế lớn của thành phố Hồ Chí Minh là một cái gọi là ừ, những cái khi trước là khu đô thị vùng ven nhưng mà bây giờ là phát triển thành những khu đô thị bậc nhất của Sài Gòn đúng rồi cái lý do thứ ba mà Ngọc Ánh muốn phân tích và đưa chia sẻ đến quý anh chị để biết đây là một cái uh, tâm điểm để cho quý chị lựa chọn cái dự án Zaget Nhà Bè này đó Đó chính là cái lý do về tiện ích vượt trội của cái dự án GS này Thì uh, dự án GS mình á, thì có những cái tiện ích uh, đầy đủ Ví dụ như là có trường đại học và uh, 3 cấp 1, 2, 3 và được đại học luôn của quốc tế thứ hai ấy, là mình gần những cái khu vực uh, bệnh viện lớn ví dụ như là pháp việt nè hoặc uh, phía uh, các trường uh, quốc tế uh, canada uh, bvis uh, siss và uh, xuống phía dưới cảng hiệp phước sẽ là trường quốc tế mỹ ais thì đó là những cái tiện ích mà về giáo dục và uh, y tế thì là rất là cho cư dân mình á, thế là đi rất là thuận tiện không phải đi xa đó là những cái tiện ích ngoài khu còn tiện ích nội khu thì như thế nào thì phước sửu sẽ chia sẻ chia cho mọi người rõ ràng hơn khi mà quý anh chị à, vào một cái phân khu đầu tiên là như phước sửu và à, ngọc ánh đang à, di chuyển đó là phân khu Zai river country one thì cái phân khu này đó ngọc ánh chỉ khoảng hơn 3 hecta thôi nhưng mà trong phân khu này đã có nhiều cái tiện ích mà gọi là có 102 khi mà quý anh chị sở hữu trong cái phân khu đầu tiên Zai river country one này thì quý anh chị có thể à, có một cái lớp house rất là lớn chỉ tầm khoảng hơn một, gần 100 à, cư dân thôi có một cái lớp house rất là lớn Ngọc Ánh à. à trong đó có nè phòng tập gym nè sân tennis hồ bơi hầm rượu dưới đất và những cái tiện ích là barbecue ngoài trời à. một cái lớp house đến khoảng 5 đến 600 mét vuông luôn à, như quý chị đang nhìn thấy Phước Sửu đang à, quay phim cho quý anh chị thấy là cái, những cái tiện ích ở đây là à, khá nổi bật và có một cái trường đại học đó, cái trường quốc tế rất là lớn gọi là Chadwick đã xây dựng và trên cái phân khu Zai Edu County là một cái phân khu chuyên về giáo dục trường học à. và dự kiến 350 hecta này á, sẽ hình thành một cái khu đô thị gọi là Hàn Quốc thứ hai tại Việt Nam và ở đây thì có cực kỳ nhiều cái trung tâm thương mại tài chính à, văn phòng và ở đây là một nơi gọi là ăn chơi trác tán cho tất cả những cái tiến đồ thích ăn chơi luôn quá tuyệt vời luôn thì uh, tiếp theo là một cái uh, lý do thứ tư mà Ngọc Ánh và Phước Sửu muốn uh, giới thiệu với quý anh chị và các bạn thì... và lý do thứ tư mà Ngọc Ánh và Phước Sửu muốn chia sẻ đến quý anh chị đó là một tiềm lý do rất đặc biệt trưởng, tiềm năng tăng trưởng của khu vực GS thì uh, hiện tại uh, là cái khu vực uh, ờ, GS ngày xưa uh, là cái khu vực mà vùng trũng của thành phố Hồ Chí Minh khu Nam Sài Gòn là được mệnh danh là giống như đầm lầy vậy đó nhưng các bạn thấy như hiện tại bây giờ chỉ khoảng 10 năm trở lại đây thôi thì là cái khu này nó đã thay đổi hoàn toàn một cái hình ảnh hoàn toàn mới thì khu Nam Sài Gòn bây giờ giống như là chỉ có những cái người mà có điều kiện mới về đây uh, sinh sống thôi và có những cái dự án rất là lớn tập trung ở cái khu vực của mình với cái một cái tiện ích vượt trội gọi là nếu như mà người ta đánh giá khu Nam Sài Gòn là một cái vùng trũng của bất động sản thì đây chính là một cái cơ hội để Ngọc Ánh nếu vùng trũng của bất động sản là cái mức giá còn đang còn khá thấp thì quý anh chị khi mà đầu tư vào thì x3, x5 có thể là x7 rất là dễ dàng thì à, Phước Sửu à, làm một cái bài toán so sánh giá của khu vực Gia Gat Nhà Bè, giá của Phú Mỹ Hưng và khu dân cư Hiêm Lam là một cái hình tam giác thì Nhà Bè hiện tại với cái khu dân cư ZS này khi mà bàn giao nhà với một cái ờ, mẫu nhà rất là đẹp như vậy nhưng mà giá trên một mét vuông nhà hiện tại chỉ rơi vào khoảng hơn 100 triệu một mét vuông nhưng mà đối với Phú Mỹ Hưng là thì tầm khoảng hơn 400 triệu và đối với lại khu dân cư Hiệp Lam thì có phần nhà luôn thì 300 triệu thì cái mức giá ở đây chỉ hơn 100 triệu này để mấy năm sau thì sẽ bằng với mức giá Phú Mỹ Hưng thậm chí còn cao hơn tại vì đây một cái khu đô thị mới một cái khu mà giống như kiểu là mình à, có những cái mà ở bên kia chưa có thì bên này có chính xác những cái gì hình thành sau thì hình thành sẽ đẹp hơn cao cấp hơn và hiện đại hơn đúng rồi mình sẽ ra các chủ đầu tư sẽ rút kinh nghiệm từ những cái đô khu đô thị cũ hơn thì à, một cái vấn đề lăn tăng sau cái thời kỳ dịch covid đó là cái vấn đề và thuê tìm chỗ ở và cho những cái người cư dân Việt Nam và nước ngoài thì Ngọc Ánh có nghĩ sau đây nơi đây sau này sẽ là những cái nơi gọi là rất là hút cái những cái người gọi là thuê mướn rồi những cái chuyên gia khoa học để về đây thuê hay không đúng rồi thì ờ, hiện tại như mình các bạn thấy đó thì Hàn Quốc hay là các nước châu Á của mình á, là cái tính truyền thống rất là lớn và họ sẽ à, sống một cái khu vực rất là tập trung chẳng hạn như là à, khu Phú Mỹ Hưng thì đa số là cái khách châu Á thì rất là nhiều châu Âu cũng có nhưng mà cái tỷ lệ thì thì thì ít hơn châu Á thì ví dụ như Hàn Quốc là một cái à, nước mà giống như người ta thu hút uh, những cái chuyên gia À, về đây mình họ sống ở đây là chuyên gia rồi học tập tại vì khu vực à, Nam Sài Gòn là có rất nhiều trường quốc tế ví dụ như trường quốc tế Hàn Quốc này trường quốc tế ờ, Đài Loan đều có và kể có cả trường quốc tế của Nhật Bản nữa nên là có rất là nhiều những cái phụ huynh người ta muốn ở gần cho con em học cho nó tiện đó là cảm ơn Ngọc Ánh chia sẻ một cái điều tuyệt vời và bây giờ bây giờ là Phước Sửu đang bay lay cam và Phước Sửu quay những cái tiện ích bên trong của cái của cái dự án này để cho quý anh chị biết được nơi đây sẽ là một cái nơi đáng sống tất cả mọi người muốn về đây ở giá trị cho thuê nó sẽ tăng lên cao khi mà cái giá trị à, trị cho thuê tăng cao như vậy thì cái mức đầu tư bỏ vào cho thuê thì nó sẽ sinh lời rất là tốt à, những cái cảnh, cảnh quan ở đây thì có 102 chủ đầu tư chú trọng phát triển về cảnh quan như à, mọi người đang nhìn thấy trên những cái cung đường thì vỉa hè rất là rộng đường xá thì à, sạch sẽ sạch sẽ văn minh điện nước ông và những gọi là có đây có những cái công viên bốn mùa xuân hạ thu đông giúp cho một cái khu mỗi mùa có một sắc hoa ngọc ánh à, rồi là công viên nhạc nước nè rồi bến cano du thuyền ờ, nói từ du thuyền thì nó hơi quá nhưng một con bến cano rồi à, sẽ đi à, lạc vào một thế giới khác à, khi mà bước chân vào cái Zai River Country One này vậy là một nơi ra rất đáng để đầu tư lý do thứ năm mà lý do trong cái bối cảnh gọi là thị trường chính trị kinh tế ở Việt Nam bất ổn một lý do rất đặc biệt Ngọc Ánh có thể phân tích cho khách hàng lý do mà để đem đến một cái gọi là giá trị tuyệt đối cho dự án này là lý do như thế nào ạ? lý do về thứ lý do thứ năm mà ánh và sửu muốn à, đưa cho quý vị là một cái lý do mà rất nhiều khách hàng bây giờ rất là lăn tăn ở các cái dự án khác đây là một cái lý do về pháp lý của dự án thì bây giờ chúng mình sẽ à, phân tích cho à, quý anh chị và các bạn về cái dự án này có những cái pháp lý như thế nào và có đáng để đầu tư hay không thì à, như là như cái đã đầu video thì à, và Ngọc Ánh đã chi tiết hơn về cái chủ đầu tư này là một chủ đầu tư cực kỳ uy tín và đã triển khai rất là nhiều dự án rồi thì tất cả những cái dự án mà chủ đầu tư này triển khai đều có sổ hồng cầm tay đầy đủ hết rồi rất là tuyệt vời rất là tuyệt vời phong và riêng đối với dự án này á khi mà triển khai bán một dự án á, ngọc ánh thì à, khi mà triển khai bán một cái dự án á, thì chủ đầu tư này họ có khá nhiều cái cái cái cái, cái pháp lý đầy đủ mới mở bán triển khai ngay cả là giấy phép xây dựng phải có luôn thì họ mới à, triển khai mua bán các Ngọc Ảnh à ừ. nên đó là đem đến cho khách hàng một sự uy tín tuyệt đối luôn tất cả những cái căn ở đây à, hiện tại là gia chủ đã nhận nhà và họ đã cầm hợp đồng mua bán sang tên mua bán và công chứng sang tên trên chủ đầu tư và chỉ tầm khoảng hơn sáng trong vòng 6 tháng sau khi mà nhận bàn giao nhà thì tất cả những cái căn này ra sổ hồng cầm tay luôn mặc dù đây là shop house nhưng mà được sổ hữu sổ hồng vĩnh viễn và sắp tới những cái phân khu thứ hai là phân khu về à, căn hộ biệt thự nghỉ dưỡng và những cái tòa nhà văn phòng khi mà chủ đầu tư này triển khai thì cực kỳ ổn định về pháp lý an tâm cho khách hàng là một cái nguồn đầu tư à, gọi là hợp lý tại tại dự án này quá tuyệt vời luôn À, quý khách hàng vừa rồi đã nghe tới 5 lý do để chúng ta có thể đầu tư về à, dự, uh, cho dự án Sai ghét Nhà Bè Vừa rồi là Phước Sửu và Ngọc Ánh đã phân tích đến 5 lý do để lựa chọn đầu tư vào dự án Sai ghét Nhà Bè Phải nói là những cái lý do gọi là có một không hai không tất cả những cái dự án bây giờ đang lũng củng về những cái yếu tố lý do như vậy nhất là về pháp lý và chủ đầu tư ở đây đã chuẩn chỉnh tất cả mọi thứ rồi chỉ việc bán hàng và chào đón những cư dân tân cư tân, những à, tân những cái à, cư dân mới về à, sống một cái môi trường cực kỳ lành mạnh văn minh rồi à, cần thêm những cái thông tin quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu và Ngọc Ánh để theo số hotline bên dưới nha xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại